vì ông tin rằng nguồn viện trợ đã được sử dụng cho một cuộc xung đột mà Mỹ không nên can dự. Ngừng viện trợ, đặc biệt là cho một cuộc xung đột mà chúng ta không liên quan. Hàng nghị sĩ Gosha viết trên Twitter ngày 10 tháng 10. Tổng thống Biden và gia đình ông ấy có thể nợ Tổng thống Zelensky, nhưng nước Mỹ không nợ ông ấy thứ gì hết. Là một người mang tư tưởng nước Mỹ trên hết, ông Gosha thường xuyên chỉ trích chính sách của Ukraine của chính quyền Tổng thống Joe Biden – Ông đã bỏ phiếu chống lại gói viện trợ kinh tế và quân sự trị giá 40 tỷ đô la cho Kiev vào tháng 5 và chống lại dự luật chi tiêu cung cấp cho Kiev thêm 12 tỷ đô la khác vào tháng trước. Biên giới đang mở và lạm phát đang hoành thành. Vậy mà họ lại bỏ phiếu để viện trợ thêm cho Ukraine. Đây là chính sách đặt Mỹ xuống dưới cùng. Ông viết khi các nghị sĩ bỏ phiếu thông qua gói viện trợ 12 tỷ đô la cho Ukraine. Việc ông Gorsuch nói rằng gia đình ông Biden nợ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã đề cập đến lời đồn của phe bảo thủ rằng ông Zelensky đã hỗ trợ cuộc bầu cử năm 2020 của ông Biden bằng cách từ chối yêu cầu của cựu Tổng thống Donald Trump về việc mở cuộc điều tra tham nhũng đối với con trai ông Biden vì tham gia hội đồng quản trị của một công ty năng lượng Ukraine. Ông Gosha không phải là thành viên của Đảng Cộng Hòa duy nhất kêu gọi ngừng dòng viện trợ tiền và vũ khí từ Ukraine. Hai nghị sĩ của bang Georgia Marjorie Taylor Greene tuyên bố vào tuần trước rằng viện trợ của Mỹ cho Kiev đã giết chết hàng ngàn người và làm tăng đáng kể chi phí sinh hoạt trên toàn thế giới. Trong khi hạ nghị sĩ của bang Florida, Matt Gaetz cho biết không đáng để phải đối mặt với nguy cơ chiến tranh hạt nhân chỉ vì mong muốn duy trì Ukraine với tư cách là một thánh địa rửa tiền quốc tế. Theo RT. Nga nói loạt không kích Ukraine chỉ là tập đầu. NATO lên án hành động khủng khiếp. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố loạt cuộc không kích của Moscow vào Ukraine chỉ là tập đầu tiên, trong khi NATO lên án hành động này là những cuộc tấn công. Ông Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng Nga cùng với việc bảo vệ người dân và biên giới của mình – nên hướng tới việc xóa bỏ hoàn toàn chế độ chính trị của Ukraine. Nga đã nhiều lần nhắc lại và tìm cách loại bỏ chính phủ của Tổng thống Ukraine mà họ cáo buộc là theo khuynh hướng Đức Quốc xã. Những tuyên bố đã bị Ukraine và các đồng minh phản bác là vô lý. Vào cùng ngày 10 tháng 10, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã lên án các cuộc tấn công tên lửa của Nga và Ukraine, coi đây là những hành động khủng khiếp. Trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba và lên án các cuộc tấn công khủng khiếp và bừa bãi của Nga vào cơ sở tầng dân sự tại Ukraine. Ông Stoltenberg đang trên Twitter. NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Ukraine dũng cảm chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của Điện Kremlin chừng nào còn cần thiết. Lãnh đạo NATO khẳng định. Trước đó trong bài phát biểu trước Hội đồng An ninh Nga sau loạt không kích cấp các thành phố Ukraine vào sáng ngày 10 tháng 10, Tổng thống Putin biện minh rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa là phản ứng trước các hành động khủng bố của các lực lượng Ukraine trong đó có vụ nổ vào cuối tuần qua trên cầu Khích, tức là cầu Crimea, nối Nga với bán đảo Crimea. Sáng nay, theo đề nghị của Bộ Quốc phòng và theo kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu, một cuộc tấn công lớn đã được thực hiện bằng vũ khí chính xác cao, tầm xa và các sở năng lượng, chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc tại Ukraine. Ông Putin cho biết trong cuộc họp với Hội đồng An ninh. Ông Putin tuyên bố Nga sẽ đáp trả gay gắt đối với bất kỳ cuộc tấn công nào tiếp theo của Ukraine. Ông nói rằng để những tội ác kiểu này không có lời đáp. Ông không có bằng chứng, nhưng ông Putin tiếp tục khẳng định rằng Ukraine và những đồng minh trong NATO đứng sau những vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream chạy từ Nga đến Đức ở dưới biển Baltic. Trong khi đó, các nước phương Tây cáo buộc ngược lại cho rằng Moscow phải chịu trách nhiệm về vụ việc. Trước đó, hãng thông tấn Nga đã dẫn lời Bộ Quốc phòng nước này cho biết các lực lượng của Moscow đã tấn công tất cả các mục tiêu được chỉ định trong làn sóng tấn công tên lửa vào Ukraine ngày 10 tháng 10. Bộ trên cho biết, các cuộc không kích được thực hiện bằng vũ khí dẫn đường chính xác và đã tấn công thành công các địa điểm quân sự của Ukraine, cũng như các cơ sở liên lạc và năng lượng. Hàng chục vụ nổ đã làm rung chuyển các thành phố trên khắp Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev. Sáng nay, 75 tên lửa đã được phóng đi, 41 trong số đó đã bị phòng không của chúng tôi vô hiệu hóa. Tướng Valery Zanoni Tổng tư lệnh của lực lượng vũ trang Ukraine viết trên Twitter ngày 10 tháng 10. Theo cảnh sát Ukraine, các cuộc tấn công đã khiến nhất là 10 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương. Vào cùng ngày, Liên minh châu Âu EU đã lên án vụ tấn công tên lửa man dợ của Nga. Ủy ban châu Âu gọi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào một số thành phố của Ukraine là cuộc tấn công man dợ và hèn nhát. Ông Peter Stano, người phát ngôn của cơ quan điều hành Liên minh châu Âu, cho rằng các cuộc tấn công vi phạm luật nhân đạo quốc tế và dẫn đến sự leo thang hơn nữa của cuộc chiến tại Ukraine là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đề cập đến khiếu lại của Moldova rằng ba tên lửa hành trình do Nga bắn đã xâm phạm không phận nước này. Ông Stano cho biết, việc sử dụng không phận các nước láng giềng để tấn công Ukraine cũng là điều không thể chấp nhận được. Còn người đứng đầu về chính sách đối ngoại của EU, ông Joseph Borrell trước đó đã lên án các cuộc tấn công của Nga. Những hành vi như vậy không có chỗ trong thế kỷ 21. Tôi lên án họ bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể. Chúng tôi sát cánh với Ukraine. Hỗ trợ quân sự bổ sung từ EU đang được tiến hành. Quan chức này đang trên Twitter. Ông Putin lên tiếng về cuộc tấn công tên lửa vào nhiều thành phố Ukraine. Tổng thống Nga Putin ngày 10 tháng 10 tuyên bố Moscow sẽ phản ứng cứng rắn trước chủ nghĩa khủng bố của Ukraine hai ngày sau vụ nổ trên cầu Crimea. Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa và hàng loạt các mục tiêu là cơ sở tầng của Ukraine ngày 10 tháng 10. Sau khi các nhà điều tra kết luận lực lượng an ninh Ukraine chịu trách nhiệm cho vụ tấn công trên cầu Crimea sáng ngày 8 tháng 10. Theo Tổng thống Putin, quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công lớn bằng các vũ khí chính xác tầm xa nhằm vào các mục tiêu năng lượng của Ukraine cũng như là các trung tâm liên lạc và kiểm soát quân sự. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, những cuộc tấn công này được thực hiện nhằm phản ứng trước các hành vi khủng bố của Kiev – vốn không chỉ dừng lại ở cuộc tấn công trên cầu Crimea ngày 8 tháng 10. Rõ ràng, các lực lượng đặc biệt của Ukraine là những kẻ chủ mưu, tổ chức và đột nhập để thực hiện cuộc tấn công khủng bố trên cầu Crimea. Chính quyền Kiev đã sử dụng phương pháp khủng bố này trong thời gian dài. Tổng thống Putin cho hay trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga. Theo nhà lãnh đạo Nga, một số cuộc tấn công khủng bố và những nỗ lực thực hiện các hành vi phạm tội tương tự đã được tiến hành nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng vận chuyển khí đốt của chúng tôi. Trong đó có những âm mưu nhằm gây nổ một đoạn trong đường ống dẫn khí dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả những điều này đã được chứng minh qua dữ liệu khách quan. Tổng thống Putin nhắc lại việc các cơ quan đặc biệt của Ukraine ba lần nhắm vào nhà máy địa hạt nhân Kursk. Nhà lãnh đạo Nga cũng cáo buộc Kiev đã tiến hành những cuộc tấn công khủng bố vào các thành phố của Donbass trong 8 năm qua và thực hiện các cuộc pháo kích và nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Nếu các cuộc tấn công khủng bố tiếp tục được thực hiện nhằm vào lãnh thổ của chúng tôi, Moscow sẽ phản ứng cứng rắn và phản ứng đó tùy thuộc vào mức độ đe dọa đối với Liên bang Nga. Ông Putin nhận định. Ngay trong động thái đó của Nga thì Tổng thống Ukraine Zelensky đã lên tiếng cho rằng Nga muốn gây hỗn loạn và phá hủy hệ thống năng lượng của Ukraine tại Kiev, Elvit, Dnipro, Vinnytsia, vùng Frankiv, Zaporizhia Sumy, Kharkov, Zhytomyr và Kirovohrad. Theo ông Zelensky, những gì Nga làm cho thấy rằng họ đang tuyệt vọng. Trong khi đó, lãnh đạo các quốc gia và tổ chức phương Tây khác cũng đã lên tiếng chỉ trích các cuộc tấn công làm rung chuyển Kiev cùng với hàng loạt thành phố Ukraine. Gọi động thái này là điều không thể chấp nhận được. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu e Joseph Borrell nói, những hành vi như vậy không có chỗ tồn tại trong thế kỷ 21. Tôi cường lên án điều đó và chúng tôi sẽ sát cánh với Ukraine. Còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Zelensky bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc tập kích và cam kết tăng viện trợ quân sự cho Kiev. Lãnh đạo các nước G7 thông báo sẽ cùng với Tổng thống Zelensky họp khẩn trong ngày 11 tháng 10 để thảo luận về diễn biến mới. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm với lãnh đạo Ukraine, đảm bảo về sự ủng hộ của Đức cùng với các nước G7 với Kiev. Ông John khẳng định Berlin sẽ làm mọi thứ trong khả năng để huy động viện trợ bổ sung cho Kiev. Vụ nổ trên cầu Crimea cho thấy làn danh đỏ của Nga đã bị vượt qua. Một số nhà quan sát cho rằng hàng loạt các cuộc không kích tên lửa của Nga vào nhiều thành phố của Ukraine ngày 10 tháng 10 đã cho thấy vụ nổ trên cầu Crimea là một làn danh đỏ và làn danh đỏ đó đã bị vượt qua. Nga đã tiến hành các cuộc không kích tên lửa nhằm vào các trung tâm chỉ huy quân sự Trung tâm liên lạc và các cơ sở tầng năng lượng của Ukraine ngày 10 tháng 10. Tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Putin cho biết chiến dịch không kích tên lửa của Moscow tại Ukraine không chỉ nhằm phản ứng trước vụ nổ trên cầu Crimea mà còn trước các hàng loạt hành vi khủng bố của Kiev trong những tháng qua khi nhắm vào các cơ sở hạ tầng của Nga. Những hành động của các nhà chức trách Ukraine đã đặt họ ngang với những nhóm khủng bố và Nga không thể bỏ qua những hành vi phạm tội như vậy. Tổng thống Putin cho hay và đồng thời khẳng định nếu chủ nghĩa khủng bố của Ukraine tiếp tục nhắm vào Nga, Moscow sẽ có phản ứng cứng rắn và phản ứng đó sẽ phụ thuộc vào mức độ mối đe dọa được tạo ra. Các cuộc không kích tên lửa của Nga nhằm vào các cơ sở tầng của Ukraine trải khắp một khu vực dài hơn 1.000 km, trong đó có các nhà máy điện và các mục tiêu quân sự, từ Kharkov và Dnipropetrovsk tới Odessa, Kiev, Tepol và Elvis khiến cho một số khu vực của nước này tạm thời không có điện. Nga không nói xuông Nga đã từng cảnh báo một cuộc tấn công vào các cơ sở tầng quan trọng như là cầu Crimea là một làn danh đỏ và nếu Ukraine vượt qua nó, bản chất cuộc xung đột sẽ thay đổi. Tôi nghĩ chúng ta đang chứng kiến biểu hiện cho thấy Nga không nói xuông về việc này. Ông Scott Ritter, cựu quan chức tình báo thủy quân lục chiến Mỹ, đồng thời là một nhà phân tích quân sự độc lập cho hay người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang Nga Viktor Bondarev cũng khẳng định những cuộc tấn công vào các cơ sở viễn thông, quân sự và năng lượng của Ukraine sau vụ nổ trên cầu Crimea đánh dấu một giai đoạn mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và Moscow sẽ hành động thậm chí là còn quyết đoán hơn. Tôi không biết Ukraine sẽ nghĩ họ sẽ đạt được gì khi tấn công cầu Crimea. Tôi không biết liệu cảm giác đạt được thành quả này có đáng với cái giá của nó hay không. Đó là câu hỏi mà chị Ukraine có thể trả lời khi chúng ta đều biết về mức độ đáp trả đầy đủ mà họ sẽ phải đối mặt. Ông Victor cảnh báo. Nhà phân tích này cũng chỉ ra rằng tính đến thời điểm hiện tại, Nga chủ yếu giới hạn chiến dịch nhắm vào những mục tiêu quân sự của Ukraine. Trong khi đó, ông Stefan Gazik, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu châu Âu có trụ sở tại Belgrade, Serbia cho rằng phương Tây đã can dự nhằm chống lại Nga khi tất cả các nước Tây Âu và các thành viên NATO đều cung cấp hỗ trợ quân sự và vũ khí sát thương cho Ukraine. Với việc chiến sự Ukraine sẽ bước sang giai đoạn kéo dài và khốc liệt hơn, ông Ritter cho rằng mặc dù Ukraine khiến xung đột bước sang cấp độ tiếp theo khi tấn công cầu Crimea, nhưng khả năng hiện tại của Nga vẫn vượt xa bất kỳ thứ gì mà Ukraine có thể mang đến bàn đàm phán. Còn theo nhà quan sát Matthew Croston, giáo sư chính sách an ninh quốc gia và là chuyên gia nghiên cứu tình báo và an ninh quốc tế tại Đại học Bowie, Maryland. Các cuộc không kích ngày 10 tháng 10 đã giải đáp những đồn đoán của Mỹ và Ukraine trong những tuần gần đây rằng Nga có thể sẽ sử dụng tới vũ khí hạt nhân. Tổng thống Putin có nhiều lựa chọn, chứ không chỉ có vũ khí hạt nhân. Chuyên gia này cho hay. Vậy thì liệu phương Tây có duy trì được sự ủng hộ cho Ukraine về lâu dài hay không? Chiến dịch tiến công của Ukraine được quyết định bởi sự hỗ trợ của phương Tây. Các lệnh trừng phạt mà Mỹ và phương Tây áp lên Nga tiếp tục gây hiệu ứng ngược đối với nền kinh tế thế giới. Mùa đông phía trước sẽ thay đổi các điều kiện giao tranh trên thực địa và thời tiết giá lạnh sẽ nhắc nhở châu Âu về sự phụ thuộc của họ vào nguồn cung năng lượng từ Nga. Nếu lạm phát tiếp tục và khủng hoảng năng lượng treo lơ lửng, liệu Mỹ và châu Âu có mệt mỏi vì xung đột tại Ukraine và giảm sự ủng hộ cho nước này hay không? Nhà nghiên cứu Anne Christine Benzia thuộc Quỹ Marshall của Đức nhận định Việc phương Tây sẵn sàng cung cấp vũ khí sẽ phụ thuộc vào những thành quả của Ukraine ở chiến trường. Về sự hỗ trợ của phương Tây cho Kiev, giới quan sát có đủ lý do để tin rằng trong khi rõ ràng là Mỹ sẽ không dừng hỗ trợ cho Ukraine, thì mùa đông sắp tới chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc ra quyết định của châu Âu. Cho dù trong bất kỳ trường hợp nào, các cuộc không kích sẽ gây ra khó khăn cho hệ thống năng lượng của Ukraine giữa bối cảnh mùa đông lạnh giá đang đến gần và Kiev sẽ không thể trông đợi rằng châu Âu hỗ trợ cho họ một cách đáng kể chuyên gia quân sự tại Moscow Ivan Konovalov bình luận. Trong khi đó thì ông Paulo Rafon, giám đốc quỹ CP, một sinh tank nghiên cứu các vấn đề địa chính trị có trụ sở tại Brussels đánh giá. Các cuộc không kích ngày 10 tháng 10 là phản ứng nhanh chóng của Nga trước các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ nước này. Dự kiến Ukraine sẽ ngày càng phải đối mặt với nhiều khó khăn để tiếp tục các cuộc tấn công vào Donbass cũng như là những nơi khác. Việc mất điện, thiếu năng lượng sẽ giảm khả năng tiến hành chiến dịch của Ukraine. Nhà quan sát Raffon cũng cho rằng sự ủng hộ cho Ukraine đang suy giảm ở một số nước phương Tây với ngày càng nhiều tiếng nói kêu gọi đối thoại để chấm dứt xung đột và sự ủng hộ của công chúng cho Kiev ở những quốc gia này đang giảm dần, đặc biệt là khi họ phải đối mặt với những khó khăn gia tăng về kinh tế. Một cuộc thăm dò dư luận gần đây của Data Force Proxy và Viện Quincy cho thấy rằng là chỉ có 6% người Mỹ coi xung đột tại Ukraine